với trang trại sinh thái à, vườn cam xoài à, rồi thì à, à, bưởi của nhà bạn Nguyễn Duy Long ở khu du lịch à, sinh thái à, ở làng Soi xã Yên Phú huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và ở đây nơi đây là có suối này các bạn này có những dòng suối chảy này rất là đẹp đấy có suối có núi có vườn có những vườn cam say chữ quả và những có những trái cam mọng vỏ ngọt sắc thơm nước lở đây mời các bạn vào vườn đây Đây là bạn à, cắt một quả để thử bổ để cho mọi người xem ờ, cái cam của bạn xem nào. Quả nào lộ lộ ra lấy quả. quả chín thế này nó cao quá. Không là đem hả nhá. Không sao không Đây này. Đâu này quá Trước hết là mình nhận xét về cái trái cam này. <clears throat> Cầm trái cam này nó rất là nặng, nặng trái. Và dáng nó cân chuẩn này. Tất nhiên là mã nó không được đẹp là bởi vì nó là cam hữu cơ không xử lý theo những cái thuốc bảo vệ thực vật cái ờ, cam này nếu mà để cho nó đẹp thì là khi nó vàng lên ấy hữu cơ là phải vàng lên thì nó mới hết được cái khi màu vàng ấy. lên thì nó lại thì, thì hết hết màu rồi đấy xanh thì nó yes. và ờ, trong khi mà quả trái nặng to như này đã được thu nhưng lá nó rất đẹp này vâng. lá có độ bóng nhất định độ bóng bây giờ thì đây, đây. thì ờ, quả như này thì chắc là khoảng độ nó ba thì nữa là ba quả một cân 300 gram khoảng đấy vâng khoảng 4 ờ, quả thì được hơn cân Đấy. Nó đẹp nhỉ? và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 16 17 17 17, 17. À, đâu 2 2 22 âm lịch 17 tháng 10 và 22 Dương cũng là 17 còn hôm nay âm lịch là 22 tháng 9 và ừ. Dương là 17 tháng 10 tháng ngày nữa là rằm rồi à, ngày 22 tháng 9 năm 2020 và ngày 22 năm 2022 ừ. và ngày dương lịch là ngày 17, 17 tháng 10. 10 năm 2022 và trên vườn cam của nhà uh, ông Nguyễn Duy nông ở địa chỉ là thôn Nàng Soi, Nàng Soi, ờ, xã Yên Phú, xã Yên Phú à? Không không không bổ theo kiểu đấy mà mình bổ kiểu kia. Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Huyện Hàm Yên, tỉnh tỉnh Tuyên Quang. Thì vườn cam ở đây đã chín và nước rất cũng đã nhiều. đây vâng. mới cắt ra nhưng là nước đã rất nước chảy ròng ròng. Vâng. Mà đã vàng ươm. Đầu tiên là mình cắt đôi quả cam thì nó đẹp hơn. Giờ bạn cắt đôi. Chưa được chín hẳn nhưng mà đã cam này phải ăn cắt dòng. Cắt dòng nhưng mà trước hết để cho mọi người vâng. thấy. Đây ạ. À, cái nòng của nó rất là vàng như này. Nòng vàng như này Đấy, bạn giờ bạn cắt ra cho mỗi người miếng đi. Bổ đi kiểu kia nhỉ. <coughs> Thôi được rồi. Anh anh anh anh cho xin. Ăn. À. Xin mời các, các mọi người ăn đi thưởng thức đi xong để cho đánh giá. Để cho xin cái cảm nhận ạ. Ở những cái ờ, vâng thông dai ở những vườn khác mà dùng con vâng thường thì gần đạt rồi anh ạ. Nó phải được đến ờ, tám chín phần rồi đấy. Đấy. Đây, nòng của nó vàng như này và đây là mới là Ôi, đầu nước vụ. nhiều quá nước nhiều chảy nước ừ. <laughs> rất là nhiều như này đấy đấy đây này ôi tài chị cắt miếng này nhìn thấy mọi người ăn theo quá nó ngọt nó ngọt thanh và cũng vị hậu này xin mời các bạn nhé để cam cắt thơm ra. đến tận cống họng luôn <laughs> nhìn cái ờ, tép cam nó rất là vàng nó, nó cứng tép thơm ngon mà ừ. nhiều nước ừ. À, nước nhiều nhiều nước thái canh gai mình nữa thôi ờ, à, ngon lắm ừ. thơm lắm ngon thơm nhiều năng lượng cam nhà mình ăn được cả ăn xong cảm nhận nó có năng lượng ăn xong nó cảm thấy vẫn ngọt ở trong họng dạ. vâng. ngọt mà muối vàng tôn vàng vâng vâng Vườn cam này à, được biết là được phục hồi từ một vườn cam hỏng. Vàng lá thôi dễ. Vàng lá thôi dễ. Và nhờ có phân Silic mà hiện nay thì được sai quả rất sai. Đây phục hồi là trong vòng là gần được năm đấy nhỉ? Giờ mình nâng cái cành lên. Để nâng. Dấu cành. Để nó dấu cành nâng. Dấu, quả ở dưới, đây đây đấy, dấu quả ở dưới. Đấy, quả này. Đây thưa các bạn này. Quả rất là sai. Đây. Đây. đây gọi là vào rừng cam các bạn chứ vào rừng cam vinh đây rừng cam vinh đây một cái cây này thì ờ, nó có tuổi đời là 12 năm phải không? Khoảng 7 8 năm đấy ạ. 7 8 năm. Và trên cây này vâng, thưa ông Giai là với tư cách là tri hội ờ, nông dân của à, thôn Làng Triềng. Thôn Làng Triềng, xã Yên Phú. Dạ, Yên Phú. Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thì ông có thể cho biết cái cảm nhận là trên cây như này thì có khoảng độ bao nhiêu bao nhiêu kg quả? <coughs> cho ờ, ờ, theo tôi, tôi tôi đánh giá của cái vườn như thế này vườn này trước đây là lấy của dân thì vâng. cây nó rất là xác sơ vâng. cây rất là xấu vâng. quả là không có bao nhiêu lá vàng đổ vâng. màu vàng nhưng mà từ ngày anh ờ, Long anh ấy mua được cái vườn này thì là cách đây mới cho chưa để hai năm nhưng mà đã ờ, phục hồi rất là tốt mà quả rất là sai thì vâng. nó cũng là do cái người chăm sóc cũng như theo quy trình của thời vụ ờ, mà trong khi đó là theo cái quy trình chăm sóc là một cái thứ hai về cái, cái phân vâng. phân ờ, silic cái phân silic là cái phân mà rất tốt trong khi đó tôi là bên tri hội bên nông dân vâng. là tôi đã đã cái quy trình chăm sóc của một cây cam như là như là của anh Long đây không những là cây quả là mọng quả này đẹp quả này và cái cuống nó rất là tốt nó không bao giờ lay cũng không dụng được đó là cái quy trình ờ, chăm sóc là quan trọng cái thứ hai là về cái cái phân cái vâng. phân silic là cái phân mà là, ờ, là phục hồi cây rất là tốt cái vâng. nhất là rắc theo thời, đúng thời vụ đúng vâng. quy trình chăm sóc như là tôi đã thấy cách đây có mấy hơn chục tháng rồi nhưng mà cái vườn đã phục hồi nói chung là đẹp đẽ đấy đó. Ông dự đoán trên cây cây này có Đó. Vâng. khoảng bao nhiêu? theo quy trình của tôi á, năm, năm đầu tiên tôi xem đây là là chưa quả nhưng mà tôi đánh giá một riêng một cái cây này phải có một tạo rưỡi. Tạo rưỡi quả. Một rưỡi quả. Vâng. Đấy, rất là sai, không những một cây này mà nhiều cây khác xung quanh đây. Vâng. Đó, mỗi cây tạo rưỡi mà 10 cây thì phải có tấn rưỡi rồi. 10 cây đã có tấn vâng. rưỡi quả. Đấy, quả rất là sai luôn. sai mà đều. Vâng. vâng. Bây giờ tôi là được cái 10 được ờ, xem xét từ đầu. Vâng. Cho nên bây giờ tôi đánh giá những cái năm thứ hai rồi tôi thì cảm thấy là nó khác hoàn toàn những cái năm trước. Vâng. Đấy. Đấy, các bạn này. cây rất là màu vẻ, cây đẹp. Tán Nói chung là tỏa ờ, đẹp nhé. Vâng. Tán quả đẹp. Và Đấy. cây đây từ gốc đến ngọn cũng <coughs> có quả. Đấy. Đây này, đây các bạn vâng. này. đây tôi cứ đu đưa như này. Đấy, không bao giờ dụng quả. Để cho các bạn thấy rằng là phân silic à, tân phát dùng cái phân silic tân phát nó làm dai cuống cho nên nó chống dụng quả rất là tốt rồi rồi rồi vâng à, vâng thưa ông là à, với vườn cam này ông chăm sóc bằng à, phân silic tân phát thì ông thấy có khó nhọc không dạ nó giảm công ờ, chi phí rất là lớn và giảm cái nhân công rất là lớn mình à, chỉ bỏ sai như mưa tưới và vâng. máy chiếu có thể bón xong cái mình phun tưới độ 3 lần Đây vâng, vào trong này, này. Mỗi một công như này thì ông bón uh, ờ, silicon phát này. Mình sẽ bón ờ, theo tùy từng tán cây một ạ. Vâng. Trung bình mỗi gốc cây ờ, thì là khoảng 2 cân đến hai cân rưỡi một tán cây thì tán cây nó rất là rộng. À 2 cân đến hai cân rưỡi cho tán. Theo tán. Vâng. Và ngoài ra thì ông phun được mấy lần? phun ba lần. Cái túi 300 gram thì mình phun được mấy lần? ba lần ạ. ba lần. Và mình phun vào những kỳ nào? Mình cứ phun vào bắt đầu từ thời kỳ quả lon. À. Trước trước thời kỳ ra hoa thì mình phun một lần. Vâng. Và sau khi nó động trái quả lon thì mình phun cho hai lần nữa nó nó đông trái rất là nhiều. Cái dung dung sinh lý của nó khoảng 10% bạn mà muốn đến thăm vườn cam uh, sinh thái này thì bạn có sẵn sàng đón tiếp không? Dạ, <laughs> rất là vui ạ. Dạ. Ngoài cái việc mọi người đến thăm mà được cái, ờ, cái, cái, cái thử những cái trái cam hữu cơ vâng. theo uh, tiêu chuẩn mà đảng nhà nước mình đưa ra là tiến tới cái organic sạch vâng. hoàn toàn thì cũng là một cái trải nghiệm của cái cái, cái kỹ thuật của người nông dân đã được nâng lên rất nhiều qua học hỏi và vâng. chăm nó được cái hiệu quả đồng hành với nó thì nó phải đầy đủ dinh dưỡng đó là cái dòng phân Tân Phát uh, Silic Tân Phát Silic Tân Phát cũng là một giải pháp chiếm 50% trong quy trình phục hồi. Vâng. vâng. Rất tốt. Vâng, rất là tốt ạ. Vâng. Và cái này là mình không dùng một tí NPK, không có phân vô cơ vào đây. À. Không, không có, một, một phân NPK vô cơ, nào? phân hóa học và hoàn toàn dùng phân hữu cơ và Tân Phát Silic là bổ sung tới vi lượng, đặc biệt là chất silic nó rất là tốt cho cây trồng. Thế thì khẳng định là vườn cam này sẽ là những cái vườn cam vâng nó sẽ là vườn cam một trong những vườn cam nếu ở tuyên quan mà sử dụng phân silic mà đạt kết quả như là em nghĩ là vườn cam đầu tiên đó đầu tiên số 1 là và là vườn cam sạch các bạn nhé vâng vườn cam vâng. đầu tiên rồi vâng. Đấy, hình ấy. là những cơ thật nhưng mà quả nó rất quả đẹp nó như to quả bưởi luôn quả to như quả bưởi đấy các bạn khi đến khi bán mà nó nó sẽ đồng đều nhau vâng quả to quả nhỏ nó sẽ đến lúc nó chín là nó sẽ nếu mà cam này khi bán thì một phần một... tăng lớn đấy vâng, ba quả một cân bốn quả một ba quả một cân bốn quả cân đấy rất là đẹp và ông có thể là cho ờ, biết số điện thoại của ông? Vâng, ờ, số điện thoại của tôi là 034 919 3986 à. Và rất là hân hạnh được <laughs> Tiếp đón các bạn hả? Vâng, vâng. tiếp đón các bạn Và nếu như các bạn à, muốn đến thăm vườn cam xinh đẹp Và được ăn thử những trái cam ngọt, xuất sắc, thơm, mã đẹp, sạch Và nếu như các bạn muốn mua thì hãy à, liên hệ với số điện thoại của ông Long Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại đây để các bạn tiện liên hệ giao dịch xin chân thành cảm ơn wow. Vâng. Vâng. Xin chào tất cả các bạn đây mình giới thiệu ờ, sau khi mình sử dụng phân Zilic cho cây cam cây ờ, xoài cây bưởi và rất nhiều loại cây trái trên vườn nhà tôi khoảng 30 loại cây ăn trái thì tôi đã sử dụng phân Zilic dùng cho cây táo các bạn xem đây là cái cái cái một cái quyết định có nhiều hay không đó là hoa quy trình ra hoa và các bạn nhìn xem là cái hoa nó ra như thế nào và cái quả lon đang đậu rất là nhiều ừ. đây ạ những quả lon đây bé xíu đây ạ đậu rất là nhiều đã sai không một kẽ nào mà không có quả cả sai không có hoa gãy cành luôn Lây mai các bạn sẽ xem ngày hôm nay là ngày 22 tháng 9 âm lịch 17 tháng 10 âm lịch 2022. Đậu quả con rồi. Đấy các bạn thấy nó đậu quả con rất nhiều. 17 tháng 10. 17 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Dương lịch. Đấy, sau này sẽ quay lại cho các bạn xem khi sử dụng phân xịt mà thế, tự nhiên như thế này tôi chỉ phun hai lần và bón có một lần thôi ạ à. tức là cái quy trình mà bón phun rất ít nó rất không ít. nhiều được Đấy. nhưng hiệu quả mà tôi đã đáng. khuyên bà con đây cũng rất nhiều nhưng bà con vẫn chưa tin nhưng mà đấy cho bà con, xem bởi vì vùng này là vùng trồng táo cho nên là tôi rất mong muốn là để đây, các bạn là phổ biến kỹ thuật cho các bạn hoa táo tôi, tôi như thế này là... nhưng mà đây các bạn chít chít hãy nhìn xem chứ đây là đây là, là hoa đậu, đây, đây là hoa đầu đây đúng không? Hoa đầu của giống táo thái đấy Hoa đầu mà sai nhỉ? Đây là táo thái à? Táo thái, à. táo thái Lan giống mới hoàn toàn, ăn à. quả rất ngọt. Ui, thơm to, tuyệt vời trái rất to. Đấy, chỉ có một dãy này vâng. thôi nhưng mà... Ở đây thì bà con sử dụng rất nhiều giống nhưng cái giống này của tôi mang về là ở đây chưa có. À. Vâng. Cái giống này lá nó cũng ít lá Lá mà nó tròn, ít nó nhỏ, nó không nở lá như các bà con đang dùng ở đây ừ, Nhưng mà hoa là chắc nhìn Hoa này. rất là sai luôn đây Anh quay hết 6 ờ, cây táo mà em test thử cho bà con Đây, tôi đi vào phía trong này xem Để cho bà con, đây Con khuyên bà con dùng đi ông ạ đúng rồi, con cũng dùng Cái nhà ấy con bảo tôi lấy dùng bón thử đi Kể cả nhà anh chỉ nó đò đấy Bảo vào lấy đi, anh không phải lo Không có trái, không có hoa đâu ờ, quá nhiều còn đạt kết quả quá rồi. Mà dùng cái này nó có đáng bao nhiêu đâu, ờ. không đáng bao nhiêu đâu. Chi phí nó rất là thấp. Chi phí thấp. Mà đấy ở như vườn cam kia phun được 3 lần 16 triệu quả như thế. ra quay quả nhiều lắm luôn. Đây thưa các bạn là cây nào sai, đây. Đây. Đây đây đây thưa các bạn. Đây. Ừ, cây này đã, đã đậu rồi hả? Đây, thưa các bạn đây. sát đất luôn. Đây. Đây. chắc đây, đây quả đây, quả ra đây có quả. Anh ơi, quả đây đậu nhiều nhám Đây đây. cái đậu đậu đây, đây, các bạn này. Đây đây đây đây đây các, các bạn nhìn đây rồi. Giữ nguyên máy giữ nguyên. Rất là nhiều luôn. Quả đây. sai không đến nổi luôn. Giữ nguyên, giữ nguyên. Đấy, quả đây bên đây, đây bên này nhé, bên này nhé. Vâng ông ơi con đây đây này đây này đây đây đây đây đây đây đây, đây. Ờ, ngay cạnh cái cái, cái bây giờ con này chuẩn bị số nhà anh anh lập ở km 50 ông cứ lên đi, đấy xài lắm xài chi chít đây này cành này thì đây này đây đây cái sai chi chết vâng thì sáng mai ông lên thơm đấy nhỉ mùi thơm đấy vâng. nhỉ và vâng, sáng mai vâng, ông lên ạ thôi đi đấy đậu các bạn thấy nó đậu rất nhiều đây đậu thế này sau này gần như trăm trăm luôn đấy ừ, tuyệt vời vì cái này nó dai cuống mà nó nó dai cuống phần chính đậu là đậu và ra đâu đậu quả đấy các bạn đây ừ, nằm bò ra đất anh quay bò ra đất luôn ừ. bò ra đất luôn các bạn này quả nhìn bò ra đất mà vẫn Eo cứ, cứ đậu quả dã man quả đậu dã man luôn đây mai dùng cái phân xinic này chỉ có vặt ti thôi vâng chứ không có lo là không đậu quả nhiều lắm nhiều lắm. lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn quan tâm về phân bón Silic hãy liên hệ 0904 007 066 hoặc 0914 618 969. Phân bón Silic sẽ làm hài lòng các bạn. Chúc các bạn có những vườn cây trái như ý.